thêm những thực phẩm chữa bệnh yếu sinh lý sau, vào chế độ ăn uống hàng ngày của bạn để những phút giây thăng hoa trở nên trọn vẹn. Súp lơ xanh, trong súp lơ xanh có chứa một lượng lớn beta-carotene, kali, vitamin C. Theo một nghiên cứu mới nhất, người thường xuyên sử dụng súp lơ xanh sẽ giảm nguy cơ ung thư bằng quang gấp đôi người bình thường. Ngoài ra súp lơ xanh còn là loại thực phẩm có khả năng làm giảm nguy cơ tim mạch, đột quỵ, thúc đẩy hoạt động của các tuyến nội tiết và tăng cường nhu cầu tình dục. Hàu được coi là một loại hải sản tự nhiên rất tốt cho việc tăng cường sinh lý phái mạnh. Trong hàu có chứa một lượng lớn khoáng chất chống oxy hóa, chống lại các nguyên nhân gây ung thư tuyến tiền liệt và góp phần làm tăng lượng tinh trùng trong cơ thể. Nam giới bị yếu sinh lý hãy thường xuyên bổ sung vào thực đơn của mình món ăn từ hàu để tăng cường sinh lý. Dưa hấu là một loại quả thường xuất hiện vào mùa hè, dưa hấu được nhiều gia đình sử dụng như một loại quả để giải khát, Ít ai biết rằng, thường xuyên ăn dưa hấu cũng là cách để nam giới chống lại nguy cơ bị rối loạn cương dương. Ngoài ra, các loại thực phẩm như quả sung, trứng cút, tỏi, chocolate, dầu ô liu, thịt dê, bơ, dâu tây, gừng, trà nhân sâm, hạnh nhân, cam cũng có tác dụng tăng cường khả năng sinh lý của nam giới. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý. Để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.